riêng cho thị trường nội địa Nhật với những mức giá, hình thức và kiểu dáng khác nhau để các bạn có thể tham khảo thử. Ở đây thì bếp đầu tiên. Số 1, giá 1,6 triệu. Bếp có thương hiệu là Paloma đây. Số series là IC330SBR. Bếp này có mặt men chống cháy nồi. Số 2, 2,2 triệu. Thương hiệu là Rinnai, series KGTM56DGL. Bếp này có mặt men chống cháy nồi luôn Số 4 1,7 triệu Series là Renai VH56BL Bếp này có mặt men chống cháy nồi Số 5 giá 2 triệu Renai KGM563BE Bếp này cũng có mặt men luôn Số 6 giá 1,6 triệu Renai KGE31NSBL số 13 2,6 triệu Rinnai KGM64BE bếp có mặt men luôn tiếp theo là số 8 giá 4,7 triệu Paloma IC360WAR bếp này có mặt men chống cháy nồi bếp full chức năng có ờ, đồng hồ hẹn giờ học nướng <laughs> à, à, hộp nướng có mâm nướng mà bị nướng được làm từ inox đây bếp full chức năng số 9 giá 1,4 triệu thương hiệu Rinnai series KGE 661 FTS SL bếp này có mặt sơn tính điện số 10 2,4 triệu series Rinnai KGM 64 BE bếp có mặt men số 7 giá 2 triệu Paloma IC33BE9L Bếp có mặt men luôn Bên đây thì có số 15 Giá 8 triệu Bếp có mặt kính Viền inox Bếp này là các bạn đặt nồi lên nó mới cháy được nha Bếp full inox luôn à, Bếp cơ full inox Full chức năng đây. Bên đây thì có số 22 Giá 8 triệu Đây là bếp âm Hàng trưng bày không có không có qua sử dụng nhiều à, ở dưới đây là số 21 giá 3,5 triệu đây là bếp từ thương hiệu Toshiba nếu mà các bạn quan tâm đến sản phẩm nào thì các bạn hãy để comment lại phía bên dưới kèm theo số thứ tự và số điện thoại của mình sẽ có nhân viên tư vấn của shop liên hệ và tư vấn cho các bạn hoặc là các bạn cũng có thể liên hệ trực tiếp vào số điện thoại của shop là 0909 306 149 để có thể biết được những mức giá ưu đãi tốt nhất hơn sau đây thì tôi sẽ test cái loại bếp ờ, chính của cái video clip này cho các bạn xem bếp này á, là bếp dành riêng cho thị trường nội địa Nhật ừ, bếp có thương hiệu là Rinnai số series là KGM562BE bếp là có số series 07 này mua hai con vậy bớt không đâu hồi xưa mua con thì con này bớt 100 ngàn phải không có tôi sẽ mở nắp ra để các bạn xem nội thất bên trong của bếp này mấy tháng rồi tôi thấy là nó mua bây giờ nó nói là giờ mua một cặp đó như vậy đó bớt không đây đây đây, là hết phía bên trong đây tiếp theo tôi sẽ đóng nắp lại và test những cái tính năng của bếp để các bạn xem đây, bếp có mặt men linh kiện của nó có một cặp kiềng đây một cặp đầu chia lửa đầu chia lửa này của nó là bằng nhôm nguyên khối nha độ bền rất là cao không có lửa bên không bỏ cái kia thôi làm chỉ một ngăn thôi hàng cao cấp hơn hai lần nữa nó cái hôm bữa ông mua đó cái đó đó thời đó là được con nhớ số đó kỳ đó mua 4. Mẹ tôi Ngoài ra ở phía à, dưới và đằng sau cũng đã được bọc lưới lại cẩn thận để đề phòng trường hợp chuột có chạy vào. Cánh thay gia điện của chúng ta. Giờ tôi sẽ bật bếp lên. Nó hai tầng nữa luôn. Nó là 25. 15. Còn không? Còn không? Bữa mua đây nè. bữa mua đây á. Đây, ngọn lửa cháy xanh đẹp số hàng có số hàng hoặc men anh thành còn lửa cháy xanh đẹp bây giờ thì tôi sẽ thử cái tính năng an toàn đầu tiên của bếp là tính năng khóa ga khi gió thổi làm tắt lửa tôi sẽ ờ, mở lửa nhỏ lại để dễ thổi hơn này bếp nó có hộp nướng đây cho hộp nướng có mâm nướng và vị nướng được làm từ inox bây giờ tôi sẽ mở nhựa lợ nhỏ lại để dễ thổi hơn nè từ 5 cho đến 7 giây khi bếp nhận được tín hiệu tắt lửa thì bếp nó sẽ tự động nó khóa ga có một số nơi bán khác á, họ quảng cáo đây là tính năng chống trào hàm ý khi mà chúng ta nấu nướng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 sau 3 giây thôi bếp của tôi đã khóa ga kèm theo một tiếng đóng đờ le nè ở đây đèn nó chớp báo hiệu dù công tắc nguồn đang mở thực hiện chức năng khóa ga khi gió thổi làm tắt lửa thành công tính năng an toàn thứ hai tôi sẽ thử cho các bạn xem là tính năng khóa ga khi ờ, nước nấu cạn nồi với tính năng này tôi sẽ dùng hai cái miếng sắt này để thay thế mô phỏng cho hai miếng đáy nồi bếp thì có hai que cảm biến thông minh đáy nồi này nhiệm vụ của nó khi nó tiếp xúc với cái đáy nồi ở đây có nhiệt độ là từ 250 độ trở lên thì nó sẽ tự động ra lệnh cho bếp khóa ga để cho an toàn chống cháy nổ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 mà cái quay cảm biến nó yêu cầu thì á, tất cả những dòng bếp của nội địa Nhật nó đều kìm hãm bếp ở nhiệt độ từ 250 độ thì nó sẽ tự động nó khóa ga để cho an toàn riêng rẻ hơn khuyến mãi thì có ờ, hỗ trợ cho các bạn thêm một cái nút công tắc rang ở đây thì tất cả những dòng bếp của rẻ hơn khuyến mãi đều có chế độ rang hết các bạn có thể thoải mái dùng cái bếp bên đây để rang những loại thực phẩm mà có nhiệt độ lên đến hơn 300 độ C để sử dụng được đây chế độ rang ở đây đây là độc quyền của rẻ hơn khuyến mãi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 nhưng tớ mà con nó ờ, cái cũng đẹp vậy lên đó đi không biết bên trong đẹp chắc cú là bên trong là không đẹp bằng đời sau con con này đó thì nếu mà các bạn vì bếp này nó hao pin đó, các bạn sử dụng những loại pin như là pin con ó pin con thỏ như thế này đây các bạn sử dụng được khoảng 15 cho đến 20 ngày các bạn sử dụng được khoảng từ 15 cho đến 20 ngày những loại pin có giá tốt hơn như là Panasonic, Toshiba, Maxell thì các bạn sử dụng được khoảng từ 30 cho đến 40 ngày không, nhưng mà, nhưng mà. Đây. những loại pin này khá là tốn kém để tiết kiệm các bạn cũng nên tránh ra không có nên sử dụng những loại pin này giờ lấy con đó đi thử luôn lên test thử đầy đủ xong rồi về luôn để khắc phục vấn đề về pin cho các bạn để các bạn sử dụng bếp này một cách hiệu quả hơn thì chúng tôi có bán hoặc là tặng kèm cho các bạn một viên pin sạc như thế này tuổi thọ của nó là từ 3 cho đến 4 năm thời gian sạc là 16 tiếng thì nó sẽ đầy các bạn thì 16 tiếng thì nó sẽ đầy khi mà các bạn sử dụng đầy á đây. phải rồi khóa ga dạ, lên thử thử được rồi tắt còn đang mở thì hiện tính năng khóa ga khi nước cạn nồi thành công nè bắt còn đang mở đây cái bên trái chúng ta một cục trộn khóa ga luôn ờ. dùng lát còn đang mở nè để sử dụng viên pin sạc này á, thì các bạn các học pin ở đây ra ờ, nút, ờ, sử dụng một cặp pin vâng, đại như này đây một cục pin sạc sẽ không lắp vừa vào được để kèm với đó chúng tôi có kèm cho các bạn một cái thanh lò xo như thế này các bạn bẻ hơi cong một đầu của lò xo lên sau đó chúng ta móc vào đây cố định cục pin như thế này sau đó chúng ta lắp vào hộp pin thôi hộp pin thì nhà sản xuất họ làm sẵn cho chúng ta hai cái ký tự dấu trừ bên trong và dấu cộng bên ngoài các bạn lắp ờ, lắp theo đúng y chang như vậy luôn